Xin giới thiệu với các bạn đây là động cơ vành 17 72V 2000W này Lắp được tất cả các loại lốp từ 110 cho đến 140 Xe Winner, Exciter thứ là xe vành 17 đều, lắp được Tốc độ tối đa là 75 km h 2000W nhé Đấy. Đây, bản dây này hàng QS motor nhé hàng chuyên thương hiệu vành đúc có thể sử dụng nốt không răm hoặc có răm. xin giới thiệu với các bạn đây là động cơ vành 17 72V 2000W này lắp được tất cả các loại lốp từ 110 cho đến 140 xe Winner Exciter thứ là xe vành 17 đều, đều lắp được tốc độ tối đa là 75 km/h 2000W nhé Đấy. đây bản dây này. hàng QS motor nhé, hàng chuyên thương hiệu vành đúc có thể sử dụng nốt không răm hoặc có răm